Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa soi kèo thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải cúp C2 nữa nha. Trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình đi sơ lược về những trận ngày qua mình đã nhận định cho tất cả anh em nha thì hôm trước mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận ờ, giữa U20 Iraq và Syria thì cái trận này mình cho anh em nằm ở kèo Iraq và mã kèo xỉu thì cái trận này anh em à, đã quà tiền nha thì anh em ăn được ờ, cái kèo xỉu nhưng mà anh em thua mã kèo trên còn cái trận tăng này á, thì mình cho tất cả anh em nằm mã kèo dưới và xỉu luôn thì mình dự đoán cái trận này là nó không đều đúng trận này không đều luôn anh em thì anh em đã hút full được cái mã kèo này nha còn cái trận U20 Hàn Quốc thì mình cho tất cả anh em nằm trên thì cái trận này anh em đã gãi mã kèo này còn cái trận uh, ba ve với BSG tối thì mình cho tất cả anh em nằm mã kèo dưới thì trận này anh em cũng gãi kèo nha về trên ba ve nó ăn với cái mã kèo là 20 thì nói chung tổng 4 trận thì mình cho tất cả anh em nằm uh, ăn được à, một trận và thua hai trận nha anh em thì bên kênh ờ, hốt lúa thì mình cũng đã nhận định cho tất cả anh em cũng ăn full kèo bên kênh hốt lúa nữa nha thì à, hôm nay mình sẽ vào nhận định trực tiếp cho tất cả anh em cái trận à, giữa MU và Real Betis nha anh em diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 3 nha anh em thì đây là cái đội hình ra sân của hai đội bên phía MU thì ra sân với đội hình 4231 nha anh em hàng công cao nhất là Rashford nha Còn bên phía Real Madrid cũng chơi với sơ đồ 4-2-3-1 thì trong thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy à, MU có cái thành tích gần nhất của MU là trận gần nhất là để thua Liverpool với cái tỷ số là 7-0. Thì trong cái trận đó MU đang có cái phong độ đang rất là tốt nhưng nhưng mà lại để thua Liverpool với cái mã tỷ số là 7-0 thì như trận nó bị dở trận vậy nè. Liverpool chỉ cần tấn công là có thể, thể có bàn thắng còn trước đó thì anh em thấy cái phong độ của thằng MU rất tốt nha thì toàn thắng và hòa chứ chưa để thua trận nào chỉ để thua trận gần nhất là trước Liverpool với mã tỷ số là 7-0 còn trong khi đó Real Betis thì anh em thấy trong năm trận gần nhất Real Betis đã thắng 3 trận và để thua một trận trước uh, Vigo và để hòa một trận trước Real Madrid nha còn trong lịch sử đối đầu thì uh, trước cái trận giao hữu thì uh, Real Madrid có thắng MU với tỷ số là 1-0 thì ờ, thành tích chơi trên sân nhà của MU thì anh em thấy MU chơi trên sân nhà Anfield làm như bất bại vậy anh em chưa có để thua trận nào trên sân nhà của mình và toàn thắng trên sân nhà với quà thôi chỉ cần một trận quà trước Leeds United còn bao nhiêu là MU toàn thắng trên sân nhà nha anh em còn thành tích chơi trên sân khách của Real Madrid trong 4 trận gần nhất thì Real Madrid đã thắng hết 3 trận và chỉ để hòa một trận thôi. Và để thua một trận chứ anh em để thua một trận trước um, ờ, Ebalioi nha. thì cái trận này uh, MU chơi trên sân nhà MU sẽ lấy lại uh, ờ, cái danh dự của cái trận mà để thua trước uh, để thua trước Liverpool với mã tỷ số là 7-0 nha anh em thì trận này à, MU sẽ lấy lại danh dự mà để thua trong cái trận rồi với cái tỷ số cách biệt quá nhiều thì à, mình sẽ đi tiến vào cái phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em luôn nha thì cái trận này MU được đánh giá rất là cao trong cái ờ, giờ à, là lượt thi đấu gặp à, giữa Real Betis thì MU chấp với mã kèo là 1,25 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo trên và tài cho mình luôn nha trên tài luôn nha anh em thì tại sao mình phiên tất cả anh em nằm mã kèo trên đội chủ nhà MU và tài 2.5 thì mình sẽ tiến vào những cái lịch sử gần nhất của thằng MU đấu trên sân nhà nha anh em thì anh em thấy đây MU đấu trên sân nhà với được cái phong độ đấu trên sân nhà và được cổ động viên sân nhà cổ vũ nữa thì MU đá trận nào cũng trên 3 bàn thắng này anh em cũng thấy trận nào cũng trên 3 bàn thắng chỉ có trận trước uh, Newcastle thì MU chỉ thắng với cái tỷ số 2-0 thì anh em thấy cái phong độ của ông MU này đấu trên sân nhà rất là tốt nha với lại MU đang quyết tâm lấy lại cái danh dự mà để thua trước Liverpool 7 bàn thì MU trong cái trận này mình dự đoán sẽ là MU sẽ ăn với cái tỷ số là phải từ 3 0 đến 4 0 để lấy lại danh dự mà mình đã thua trận trước nha anh em thì anh em cũng thấy cái đội hình của thằng MU đưa ra với cái trận cúp C2 này là Rashford đá chính nè anh em Sancho nè Bruno Fernandes nè, Anthony nè, Casemiro nè anh em. Thì anh em thấy cái đội hình của thằng MU tung ra trong cái trận này rất là mạnh nha, thì có thể là MU sẽ quyết tâm lấy lại danh dự mà cái trận rồi đã để thua. Đây mình sẽ đi vào cái mã tỷ lệ kèo thực tế cho tất cả anh em xem nha. Thì có mã tỷ kèo là MU đang chấp với mã kèo là 1,25 nhưng mà trận này mình dự đoán MU sẽ ăn từ cái tỷ số là cách biệt từ 3 bàn nữa lên thì anh em có thể vào cái mã kèo 1.5 cho mình ăn cao luôn nha ăn tới 1.19 nên anh đánh một củ anh em ăn được một củ 1, 190 ngàn nha thì tài xỉu là 2,75 thì anh em có thể vào cái mã kèo tài được nha vào mã kèo tài 2,75 nha thì hiệp 1 anh em cứ vào mã kèo MU chấp nửa trái cho mình luôn nha thì à, phạt góc phạt góc thì trận này MU được tấn công nhiều anh em có Anthony đã cánh với à, Sancho thì anh em cứ vào cái mã kèo MU chấp góc cho mình nha anh em vào cái mã kèo MU chấp góc ba trái nguyên trận hiệp 1 anh em cũng vẫn vào cái mã kèo là MU chấp góc 1,25 cho mình luôn nha thì uh, thẻ phạt thẻ phạt thì hai này vô dòng này là lượt đi nha anh em lượt đi cúp C2 thì anh em có thể vào cái mã kèo là thẻ tài thẻ 4.5 được nha thì cái trận này MU quyết tâm lấy lại danh dự thì MU đã gặp thằng Real Madrid đá rất là nhiều thẻ anh em có thể vào cái mã kèo tài thẻ được nha tài thẻ 4.5 mua full trận cho mình thì đó là cái những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em trong cái trận giữa MU và Real Betis nha thì anh em nào mà đang xem thấy hay để lại thấy hay thì để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký kênh còn anh em nào có trùng máu với mình thì anh em có thể theo những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em còn anh em nào mà không tin tưởng mình thì anh em có thể đánh nghịch lại những mã kèo mà mình cho mình không à, ép buộc anh em phải theo những mã kèo mình nha còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài á thì à, anh em cứ đăng ký một cái trang anh em chơi cho nó dễ à, à, vô kèo hơn nha thì giống như à, anh em thấy đây cái mã tỷ lệ kèo trên trang người ta đưa cho tất cả anh em có mã kèo một trái 1,25 nè nè có mã kèo một trái nè tài xỉu thì có hai trái rưỡi ba trái có hai trái rưỡi có ba trái thì cho mặt sức anh em lựa kèo luôn chứ không phải giống như ở ngoài ở ngoài thì tới giờ bóng lăn thì người ta sẽ cho anh em một cái mã kèo 1.5 nè tài xỉu nhiều nhiều khi người ta cho anh em mã kèo 3 nè đó anh em đâu có lựa được mã kèo hai trái rưỡi hoặc là hai trái rưỡi ba trái đâu cái đó là cái vấn đề là anh em chơi trang anh em được chơi nhiều kèo giống như kèo gốc nè góc hiệp 1 góc full trận góc kèo thẻ nè anh em thì anh em chơi được những mã kèo đó còn anh em chơi bên ngoài anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu thôi nha bởi vì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi hiệu quả hơn còn cái vấn đề mà đăng ký trang thì anh em chẳng bị vốn cho mình để anh em đăng ký trang xong anh em lên vốn anh em chơi chứ không phải để anh em đăng ký trang anh em nạp vô 100 200 thì anh em để uống cà phê cho nó vui vẻ luôn chứ chơi chi mà chơi 100 200 anh em đó là vấn đề còn anh em mà muốn kiếm trang nào uy tín nhất anh em chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm của mình để chơi được nhiều mã kèo hơn nha thì mình nhận định tới hai kênh lần thì kèo một đêm mình gửi cho anh em rất là nhiều anh em khỏi cần lo vấn đề mà kèo ít hay kèo nhiều đâu thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em về cái trận MU và Real Madrid thì anh em nào mà đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký kênh để mình à, có thể ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau